Chào mừng à, các bạn à, quay trở lại kênh à, YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ các bạn cái video là sửa cái ổ cắm điện này các bạn. Ổ cắm điện này các bạn nhìn thấy chỗ này nó bị cháy này, mau ve. Nó bị lỏng. Đấy, chập chờn nó không ờ, tiếp xúc được ờ, với điện với phích cắm. Ở đây thì phích cắm nó cũng tuét ra rồi các bạn. Đấy. Nó bị ờ, cắm khi cắm vào đây nó đánh lửa này. Đấy, tóe lửa ra này mặc dù là điện nó vẫn lên nhưng mà nó chập chờn thì nó sẽ gây lại cái à, cái à, sự không an toàn các bạn đấy mình à, dùng à, lâu ngày nó bị à, dẫn đến cái mo ve này <clears throat> chập chờn nó lỏng cái ổ cắm đây và cả cái phích cắm này thì nó bị à, bị cháy nó rất là nguy hiểm nếu các bạn à, sử dụng thì à, vẫn cứ sử dụng ấy thì nó sẽ bị chập bị cháy các cái thiết bị trong nhà cháy nổ Đấy, chính vậy mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn là cách uh, xử lý và sửa chữa cái ổ cắm này để cho nó trở lại như bình thường và uh, cái độ an toàn là cao hơn các bạn hãy xem hết video clip mình nha trước tiên để xử lý cái ổ cắm điện này thì các bạn uh, nên uh, cắt điện đi để cho nó an toàn sau khi mình uh, cắt cầu dao nó mất điện mình uh, <clears throat> sẽ tháo cái ổ cắm điện này ra ở chỗ này là nó bị lỏng nó không không chặt Đó. mình sẽ lấy cái kìm để mình uh, bóp nó lại để giữ để cho nó khít lại Đấy. khít lại này nó ôm vào cái phích cắm của mình Đấy, bóp nó lại thôi Đấy nó sẽ trở lên à, chắc chắn sau khi mình à, dùng kìm mình à, nắn chỉnh lại những cái lỗ này nó khít lại với nhau đó thì là được ra mình lại lắp vào thôi <coughs> sau khi mình lắp lại rồi thì bây giờ mình sẽ đóng ờ, cầu dao lại và mình sử dụng bình thường thôi ở cái phần uh, cắm này các bạn nó cháy tuét ra đây rồi mình sẽ tháo ra à, nếu mà xử lý được thì mình xử lý không thì cái này thì sẽ phải thay cái khác bây giờ mình uh, lấy cái <coughs> tô vít này mình tháo ra thôi vặn nó ra cái này mình nghĩ chắc là không ổn rồi cái này nó bị cháy rồi các bạn Đây mà ngoài cháy nó dính cả nhựa vào đây rồi cái này mình phải thay cái vít cắm khác thôi đây nó cháy cả cái phần uh, nhựa phần uh, đấy rồi sẽ thay thay cái vít cắm khác bỏ cắt bỏ cái này đi cháy đen hết rồi đút bằng đây vặn nó lại thôi vặn nó vào thôi rồi là, là vậy là được một cái phích cắm nó mới rồi bây giờ mình sẽ cắm cái phích này vào Đấy, nó rất chặt luôn các bạn sử dụng bình thường Đấy, máy bơm lên là mầm không bị mo ve không bị cháy nữa đây là cái phích cắm của máy bơm ạ đó các bạn nhìn thấy ok chưa Đấy. và vâng, nước uh, máy bơm đây các bạn chạy mầm đây Thôi video này mình uh, xin phép dừng lại nha các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.